Chào các bác nhá à, Chào mừng các bác đến với kênh youtube của shop à, bán à, phụ kiện đồ chơi nhá Phụ kiện săn bẫy nhá à, Trong clip hôm nay xin giới thiệu với các bác cái mẫu loa mồi chim Loa bẫy chim nhá, loa bẫy chim là mồi chim à, Cái mẫu loa E388 nhá Mẫu loa E388, mẫu loa rèn di Mẫu loa rèn di với cái à, à, âm thanh lớn nhất nhá các bác nhá Mẫu loa rèn di với âm thanh lớn nhất nhá à. cụ thể cho các bác xem nhá nói chung là shop mình này chuyên về loa bẫy chim loa điều khiển từ xa nhé các bác nhé có rất là nhiều mẫu à, đủ các mẫu luôn các bác truy cập vào kênh các bác bấm vào cái danh sách phát đấy là loa bẫy chim loa mồi chim thì có rất nhiều các mẫu loa để cho các bác lựa chọn nhé Q92, Q93, 898, 388 rất là nhiều 100, 101 nhé à, đối với cái mẫu loa này ấy, thì nó là loa E388B đây đây là cái vỏ bao bì của nó nhá vỏ bao bì của nó thực chất ra ấy, nó sẽ cái vỏ này nó sẽ dùng cho ba cái mẫu loa đó là E900 này E388A và E388B thì ở phía trong ấy, nó là cái loa E388B với cái màu rèn di như này nha các bác nhá đây là cái phụ kiện à, đây là cái cái ờ, bao bì của nó nhá bao bì này Đấy nhá Đấy. thì bây giờ tôi sẽ mở ra ở bên trong để cho các bác à, à, nắm được rằng là bộ loa này có những cái phụ kiện gì nhá phụ kiện gì đi theo Đấy. Đây là bên trong các bác nhá bên trong thì sẽ là đây với cái dòng loa này thì nó là dòng loa uh, trợ giảng có hỗ trợ điều khiển từ xa hay là gọi là loa điều khiển từ xa có hỗ trợ mic trợ giảng đấy thì cái này gọi là cái mic trợ giảng này các bác này trợ giảng hoặc bán hàng à, dùng giáo viên thì dùng trong việc trợ giảng còn anh em bình thường thì dùng trong việc à, bán hàng hay là phát thanh ngôn nhá phát thanh viên đấy nhá à, đầu tiên là cái thân loa thân loa này ấy, thì sẽ nằm sẵn trong cái túi rèn di các bác nhá nằm sẵn trong túi rèn di như này túi vải rèn di túi vải rèn di này thì có cái dây đeo đây có dây đeo như này nhá các bác nhá đấy, dây đeo à, dòng loa này là dòng loa bằng nhựa đây cái này thì các bác lưu ý là nó chỉ có một mẫu túi chung rồi thôi nó vừa chạm thôi không có thừa nhiều đâu vừa chạm vừa dán là mới ít thôi nhé các bác nhé đây, đây là cái thân loa này à, tiếp theo đó là cái cục sạc điện cho loa nhé cục sạc điện cho loa đối với dòng loa này ấy, thì sẽ dùng cái cục sạc điện có cái à, chỉ số kỹ thuật của nó nó là DC 10V DC 10V các bác nhé Thế còn pin trong loa này thì nó là pin 7,4V cũng đã nhận nguồn sạc là DC 10V à, tiếp theo là cái dây dù cái dây dù để đeo loa trong trường hợp các bác mà không muốn đeo bằng cái túi vải này không muốn đeo bằng túi vải này các bác lấy cái loa không ra phía ngoài thế nó không ra phía ngoài như thế này nhé thì sẽ có uh, chỗ hai bên này này hai bên này hai bên này nó sẽ có cái móc này để cho các bác móc dây dù này vào để đeo nhé móc dây dù vào để đeo Đấy, cái móc này thì đây là dây đeo loa nhé đây tôi để sang một bên và cái quan trọng nhất đó là cái giờ mót hay là gọi là cái tay điều khiển nhé các bác nhé cái điều khiển hay là cái dơ mót đó là cái cái quan trọng nhất à, đối với dòng loa này gọi là dòng loa tên của nó là loa E 388 các bác nhé trên này đã có tên này E388 loa này gọi là loa E388 các bác nhé loa E388 màu rèn di rồi các bác thấy rất là rõ ràng nhé loa E388 đấy E388 màu xanh rèn di hay gọi là màu bồ đội ấy, màu rèn di truyền thống ấy nhá đây đây là bạn à, hình ảnh thực tế cái loa nha các bác nhé hình ảnh thực tế cái loa đây. thì cái này đấy đối dòng loa này là nó có ưu điểm đó là âm thanh lớn nhất thì khi anh em mua loa này thì anh em nói là để cho tôi một cái loa E388 mẫu loa đứng nhá cái này gọi là mẫu loa đứng này các bác này có nghĩa là chiều cao nó sẽ dài hơn là cái chiều ngang Đấy, chiều ngang này thì gọi là mẫu loa đứng còn đối với cái mẫu 898 thì chiều ngang nó này dài hơn chiều cao thì nó là mẫu loa nằm nhé thì đây là cái mẫu loa đứng mẫu loa đứng E388 có một nút vặn nhá có một nút vặn này này các bác này nhá Giờ tôi sẽ giới thiệu ờ, cụ thể cho các bác sơ lược về cái loa này nhé. Đây là tay điều khiển này. Khi các bác mua loa thì sẽ có giấy hướng dẫn bằng tiếng Việt cho các bác để các bác nắm được rằng trên này có những cái nút nào, chức năng là gì. Cái tay điều khiển này nó phiên bản tiếng Anh thôi. Còn một số uh, lô hàng này có phiên bản tiếng Trung nhé. Ở trên loa này, đặc điểm của cái loa này đó là cái loa phát âm thanh lớn nhất, phát âm thanh lớn nhất và trên thần thân loa trên thân loa có các nút bấm để cho các bác chọn bài đây trên thân loa có đủ các nút bấm để cho các bác chọn bài nhé Đấy. đầu tiên đầu tiên là cái hàng nút bên này hai hàng nút hai bên để các bác chọn bài thì nó sẽ có số cho các bác này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 0 nha và 0 thế còn những cái nút nào mà trên số 10 thì các bác phải bấm ờ, nhanh tay hai lần ví dụ như là 12 thì các bác bấm số 1 và số 2 à, 26 à, thì các bác bấm số 2 và số 6 nhé đây là hai nút hàng nút hai bên cái ở giữa này ở giữa này là cái màn hình hiển thị nhé màn hình hiển thị đấy màn hiển thị là CD này tiếp theo ở giữa này là có 5 cái nút điều chỉnh cho các bác 5 nút điều chỉnh cho các bác bao gồm cái nút mà nút ờ, có mũi tên xoay này, mũi tên xoay này, này. Đấy, nhé thì gọi là cái nút chuyển chế độ phát chuyển chế độ phát còn cái nút mà ở giữa có hình ô vuông này là nút gọi là nút sit top này còn hai nút hai bên thì là nút ờ, lách tới và là nút lách nuôi. đấy là các bác bấm một lần bấm một cái thế còn trường hợp mà các bác ờ, bấm giữ thì nó sẽ là tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng nhé các bác nhé thế còn nút ngoài cùng này ở ờ, mũi tên có hai dấu gạch này ở đây bao ship cái gọi là nút play à, hay là nút tạm dừng à, khi các bác à, bấm nó đang chạy các bác bấm vào thì nó sẽ tạm dừng lại còn nó đang tạm dừng các bác bấm vào thì nó sẽ lại phát lại cho các bác nhé thế còn khi các bác bấm vào nút hình ô vuông này và nó sẽ tạm dừng lại và các bác bấm vào đây thì nó sẽ phát lại từ bài đầu tiên phát lại từ bài đầu tiên Đấy. thế còn những cái nút vào đây này thì các bác bấm vào đây sau các bác bấm vào đây lần nữa thì nó tiếp tục nó phát nhé phát tiếp tục à, cũng giống như tất cả các loa khác cái loa này nó sẽ chạy dữ liệu bằng hai cổng đó là cổng USB cổng USB và cổng thẻ nhớ TF thẻ nhớ thì sẽ dùng cái thẻ nhớ trực tiếp đấy thẻ nhớ trực tiếp thẻ nhớ nhỏ điện thoại thôi các bác nhé thẻ nhớ nhỏ này thẻ nhớ trực tiếp này khi các bác cắm vào các bác để ý giúp tôi cái chiều có chữ của thẻ này thì các bác quay ra ngoài đây là mặt ngoài này quay ra ngoài như này còn đây chiều dữ liệu thì quay ra phía sau các bác cắm đúng khe này Đấy. khi các bác cắm này bằng tay ấn nó xuống nó vẫn có độ lẩy lạch tạch nhá khi nó ngậm vào dưới rồi là nó bằng nó bằng phẳng như này các bác nhúp mà không có chỗ nhúp thì muốn lấy ra các bác ấn một lần nữa ấn một lần nữa thì nó sẽ nhả ra cho các bác nhé Đấy, Đấy. rồi đây là cái dâu anten dâu anten là vị trí này dâu anten này sẽ dùng cho các bác khi các bác ờ, bắt đài FM thế còn đây là cái tần số ờ, cái thông số của con loài này các bác này thông số của loài này nhá à. cái này thì nó nói là chạy tới 48W ờ, điện DC 10V này nhưng mà cơ bản nó là tiếng Trung là tiếng Trung các bác nhé 410 gram nguồn pin 7,4V nguồn pin pin của nó là 2006 2060 mAh nha các bác đấy đây là những cái thông số của nó để các bác nghiên cứu thêm nhá à, bên cạnh này sẽ là cái chân cắm dây sạc cắm dây sạc nhé à, cắm dây sạc DC DC 10V các bác nhé à. đây các bác cắm vào đây cắm sạc này và bên cạnh này nó sẽ có cái đèn led đèn tín hiệu khi các bác cắm sạc vào thì đèn này nó sẽ báo sạc là xanh đỏ nhấp nháy là đang báo sạc khi nào đèn này lên màu xanh thì là có pin ở trong đã đầy cái pin ở trong đã đầy Đấy còn phía bên này phía bên này thì cái loa này nó sẽ có hai nỗ cắm cho các bác một nỗ cắm tay nghe à, một nỗ cắm mic các bác cứ cắm thử lỗ này không đúng thì nó cắm lỗ trên cái này tôi không nhớ kỹ hình như là cái lỗ trên này là cái lỗ cắm mic này nó dưới nó cắm tay nghe à. thì cái loa này nó có chức năng truyền âm thanh sang loa khác sang thiết bị khác khi các bác cắm dây chuyền vào đây là nó sẽ ngắt toàn bộ âm thanh của cái loa này nó truyền sang loa khác thì đối với cái loa này thì anh em còn ứng dụng trong cái việc là uh, truyền sang loa phóng chuyển sang cái loa phóng nhỏ ví dụ như loa phóng 10W của Việt Nam ấy nó bé bé bằng ờ, bàn tay này để dọi âm thanh đi xa hơn được thì lấy cái loa phóng đấy cắm trực tiếp vào đây nó sẽ có được nhé các bác nhé thì đây trong loa này đã có thẻ nhớ tôi khởi động lên cho các bác xem nhé khi khởi động lên thì nó sẽ đầu tiên hiện lên chữ HI HI này xong bắt đầu nó chuyển sang chế độ của thẻ đây là TF này và nó phát luôn nhé phát luôn Đấy. này là lách lách tới này à, lách tới này lách nuôi này tạm dừng này tạm dừng đây các bác nhé tạm dừng đây thế còn trường hợp các bác mà cái loa này ấy, khi nó phát nó sẽ phát ở chế độ là phát hết bài 1 nó tự sang bài 2 nhá tự chuyển sang bài 2 thế còn các bác mà muốn nó phát một bài duy nhất thì các bác sẽ điều chỉnh ở trên cái tay điều khiển trên tay điều khiển giờ mót đó là các bác bấm vào nút C này đây. Các bác bấm vào nút C này. Và tay điều khiển này trước khi các bác bấm thì các bác bật về chế độ nút on giúp tôi. Bật sang nút on. Và khi các bác bấm này thì đèn tín hiệu trên này sẽ nhá đỏ. Đấy. À, các bác ấn này. Khi nào trên này hiện lên chữ on, O N E à, thì lúc đấy là cái loa chỉ bớt một bài. Và các bác bấm một lần nữa. Ở trên này hiện lên chữ A N N này thì là cái loa sẽ vớt tất cả các bài. Thế đây là dùng tay điều khiển thì các bác bấm vào nút C thế còn trường hợp các bác mà không muốn dùng tay điều khiển các bác muốn dùng chân loa luôn thì các bác ấn giữ nút vào đây này ấn giữ nhá ấn giữ đấy là chuyển sang ngoan này ấn giữ một lần nữa lại chuyển sang đây này mà cứ nâng chuyển như vậy nhá các bác nhá ấn giữ nút vào đây rồi thế còn à, tôi cho nó vào đây chạy tiếp này Đấy. thế còn cái nút ngoài cùng này nút chuyển chế độ phát chuyển chế độ phát có nghĩa là bây giờ đang là thẻ nhớ nếu mà các bác cắm USB vào các bác bấm vào đây nó sẽ chuyển sang chế độ phát USB thế còn đây không USB thì nó sẽ chuyển sang phát tại FM khi các bác bấm chuyển đây là chuyển sang cái độ phát này với em nhé thế còn này với em mà đang phát như này đây đang phát này với em này các bác các bác bấm vào cái nút C nhá các bác bấm nút C này đấy nó đang phát này với em đang déo thì các bác bấm nút C này cái này nó sẽ tự dò động tự động dò đà cho các bác nó dò là kênh nào nó sẽ khóa lại thành P1 P2 đấy nên nó tự nó dò đấy, P2 này thì khi nó dò xong rồi thì các bác sẽ bấm vào cái nút nách tới nách nuôi thì lúc này là sẽ chuyển từ cây này sang kênh kia nhé của em thế cơ bản là cái chức năng với em à, các bác cái này tôi giới thiệu nhanh cho các bác thôi thế còn một số cái, cái nào mà các bác chưa rõ thì các bác cano trực tiếp để ờ, được ờ, nhân viên của shop tư vấn kỹ hơn nhé à, mọi chi tiết thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại đang chạy ở dưới màn hình nhé ở phần phụ đề dưới màn hình nhé các bác liên hệ trực tiếp một trong các số điện thoại đấy gọi không được số này thì các bác gọi sang số khác nhé à, khi các bác tắt nguồn đi mở nguồn lên lại thì mặc định cái loa nó sẽ phát ra cái chế độ bình thường đó là chạy ở thẻ nhớ và phát luôn